Chào anh em, thì hôm nay bên công ty cờ bạc bịp tôi giới thiệu với anh em cái bát tàng hình không tang không chân sạc thế hệ mới anh em nhìn này. Chuẩn không anh em? Led như thế này mà còn không ăn được tiền nữa thì chịu anh em luôn anh em nhìn này. Anh em thấy không? Thế thì anh em dụ đánh những cái loại màn các loại màn này, đây màn gì có này. Nha. Chuẩn led này đẹp luôn này, mở mắt này. Lắp qua là mở mắt luôn anh em này, rất là led anh em nha. Các góc cạnh luôn. Đây tôi quay qua video nó còn hơi mờ một chút anh em còn nhìn thực tế thì nó còn nét nữa anh em nha. Đây, cái màn nào thế thôi. Rất là led anh em này đây con 10 tép này quay nhìn xung quanh luôn này em này nhìn xung quanh luôn đó đồ đồ đi chơi ăn được tiền luôn đấy. đẳng cấp luôn em nhìn ra đây quay xung quanh luôn này đấy thì em phải lưu ý một điều rằng là cái đã là những người sành sỏi về đánh cờ bạc bịp thì không xa lạ với bát tàng hình như ngày xưa giới thiệu với em là cái bát thành bát cạnh hay là bát đít thì cái nhược điểm của nó đầu tiên là cái bát thành bát cạnh này cái trọng lượng của cái thành nó sẽ dày hơn hay cái đít nó sẽ dày hơn hoặc là soi đít nó sẽ đen thì nhớ anh em đi chơi là rất khó phi tang tại vì gà nó có tăng tích người ta đập ra nó đen xì anh em rất khó chơi cái thời điểm của năm nay cái hàng công nghệ cao thì là cái hàng công nghệ tiên tiến nhất đầu tiên là cái lớp men là lớp men sứ mắt soi là thầy thợ là không phải nhìn thấy mắt anh em nhá mắt là rất là đẹp luôn không thể nhìn thấy thứ hai đó là dùng bệ sạc từ ngày xưa là dùng sạc chân kim bây giờ dùng sạc bệ từ anh em ạ đây đặt vào là đỏ là sạc anh em nhá đó đặt vào đỏ là sạc đây tôi sẽ cắm bát lại thế thôi đặt vào đỏ là sạc còn à, xanh là đài anh em nhé rất là dễ chơi Đấy, anh em đặt vào này là đỏ là sạc này xanh là đài còn bát nào đã xanh rồi thì là đài anh em quan tâm alo tôi từ 098431 thì cái mẫu ba bát trên thị trường Việt Nam nhà tôi đều phân phối hết anh em nhé là đại lý lớn nên giá cả rất là phải chăng bát này à, cái ưu việt của nó gì đầu tiên là sạc bệ từ thứ hai đó là thời lượng pin mở mắt được 300 lần xong đĩa anh em nhá anh em là mới hết pin thì nó kéo dài rơi dao động từ 3 đến 6 tiếng có những cái bát trâu thì tôi thiết kế riêng được 6 tiếng còn những cái bát bình thường ít nhất phải 3 tiếng anh em nhá anh em đi chơi rất là cơ động luôn cái thứ hai đó là cái điểm thứ ba ưu việt nữa đó là cái bát này là tráng cái lớp men sứ là mắt rất là đẹp không thể nhìn đến ngày xưa không lộ liễu ngày xưa cái thứ tư là soi đèn flash thì trong suốt rồi soi cái loại này thì bát đẹp như ngọc trinh luôn anh em nhá tôi soi cho em nhìn này trong đẹp luôn anh em này soi đẹp đét luôn đây tôi sẽ tắt điện cho anh em để tôi soi anh em nhìn này em thấy không bác này em đi chơi anh em không ăn được tiền nữa thì chắc không có cái đồ gì để anh em ăn được tiền nữa anh em này đây tôi soi cho anh em bác nhà tôi anh em thấy không trong suốt luôn đây là bát phít bát nhựa này này đây những cái bát phít này soi anh em nhìn này đều đẹp mê luôn đây hay là bát cái bát này đây anh em thấy không như thế này còn không ăn được tiền nữa thì không có gì đẹp ăn được tiền nữa hàng nhà tôi là hàng cao cấp và đại lý nên giá cả là phải chăng và đặc biệt là bát là bát không tăng tích bát đẹp anh em nhé rất là bền luôn thì hàng tôi bán ra phiếu bảo hành cho anh em bảo hành trong trường hợp gì đối với cái bát hình đầu tiên đó là anh em không làm vỡ bát thì sẽ bảo hành cho anh cái màn hình là một này màn soi là hai này màn màn soi là một này sạc là hai này hay là cái khiển dung nó hỏng nó nỗi này em tôi bảo hành cho anh em hết anh em nhá nhà tôi đại lý nên giá cả rất là phải chăng các loại mẫu bát trên thị trường Việt Nam từ bát phít nhựa này anh em này các loại phít nhựa này bát long phương này bát sứ hải dương này hay là các loại bát trắng hay bát ở các khách sạn nhà hàng tôi đều cung cấp hết nha nhà tôi có khoảng 30 mẫu bát nhưng mà trong cái khu mình có clip hơi nhỏ tôi chỉ để còn vài ba năm bảy cái bát ra đây thôi thì về cái bát đó, anh em đi chơi anh em phải biết rằng điều mắt anh em nhìn được thì không có lý do gì mà anh em thua anh em nhé đây mắt mình nhìn thực tế như thế này không có lý do gì mình thua cả đó thì anh em phải hiểu thế thì bây giờ tôi sẽ đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc anh em nhé để anh em xem là cái bát đánh nó có nhìn nó có chất lượng không đây ví dụ là tôi đánh cái vị bài thì em đi hữu giúp tôi một điều này bát nó có rất nhiều các loại bát khác nhau nhá bát là có bát đen trắng và bát màu đấy anh em thích lấy bát màu thì tôi sẽ cung cấp cho anh em bát màu anh em lấy bát trắng tôi sẽ cung cấp bát trắng cho anh em thì tùy anh em thích chơi bát gì thì có bát đấy đấy tôi sẽ sấn cho anh em vị này anh em mua bát tôi tôi tặng anh em một cái sấn vị anh em nhá đấy cái này chơi rất là tiện này đi chơi mình không phải cắt tiếp cho nó đau tay ra bán hàng là bảo hành cho anh em trong vòng một năm kể cả chúc anh em mua hàng anh em đi chơi mà luồn thiết kế là sóng sới của nhà anh em anh em cứ luồn để anh em đánh anh em nhé đây này ví dụ về tôi sóc thực tế luôn này không phải trăm nghe không bằng một thấy không bằng một gì này sáng như đêm trăng rằm anh em nhá thấy không ba đen anh em này nhìn là biết ba đen rồi không phải nhìn nhằng nữa rồi thấy anh em thấy không sấp đôi chưa chuẩn nét chưa hai hoa đen chưa như này không ăn được tiền đánh cái gì nữa anh em đây đây tôi cầm bát trên tay luôn này ba đen chưa đấy đây em thấy không sáng nét luôn này ba đen này tiếp này ba trắng chưa anh em thấy chưa đây tôi thử cái bát khác em nhá thì cái loại bát nó chia làm hai loại anh em này đầu tiên đó là bát một tần một tần là chỉ một mình mình bắt được cái tần số ví dụ nhá một cái màn này chỉ bắt được cái bát này còn cái màn này nó không bắt đầu bắt được cái bát này đấy là cái loại màn bát một tần để anh em chưa tránh trường hợp là sợ người ta có một cái màn khác người ta có thể soi được bát của anh em anh em nhá ăn, ăn theo còn trường hợp thứ hai đó là bát đa tần là tất cả loại màn để bát là tất cả loại bát anh em nhá thì nhà tôi hàng gì có anh em nhá từ một tần đến đa tần anh em nhìn này đây tôi lấy một cái bát bát này bát uh, long phương này em thấy không sấp đôi chưa chuẩn chưa không phải gì nhặt đánh đâu được đấy mắt anh em nhìn lôi đồng cối đá luôn anh em nhìn này ba trắng chưa chuẩn đét luôn kể cả màn này thế anh em nhá ba đen chưa anh em nhìn này ba đen chưa đấy một vài tay nữa anh em nhìn này vẫn ba đen chồng vị chưa anh em thấy không chuẩn đét luôn đấy cái đồ này là cái đồ đẳng cấp rồi bát từ xưa giờ đấy lúc nào cũng là ok nhất ba đen này chuẩn đét luôn đấy thì em đi trước ví dụ đây là một cái bát một tần ví dụ đây tôi ví dụ đây là bát một tần bát thì tôi bán đều có tem nhá đều có tem mới luôn chưa sử dụng nên em hoàn toàn yên tâm chỗ đây là cái bát một tần này chỉ một mình mình bắt được của mình người khác không bắt được em thấy không thấy chưa ba đen chưa đây tôi đặt con bài đây nhìn cho anh em rõ luôn này như ban ngày luôn em thấy không nhưng mà ngược lại cùng cái bát này thì cái màn này không có bắt được em thấy không không thể bắt được em nhá đời nhưng vẫn bắt được bình thường này đó nhưng mà ví dụ sang đây cái bát ví dụ cái bát đa tần thì sang thì màn nào ví dụ vẫn bắt được đây là một cái màn 63 ba đều bắt được hay là sang cái màn này đều bắt được đó rất nhiều loại nhá để anh em cứ gọi điện trực tiếp 0984 3148 để tư vấn miễn phí về cái dòng bát tàng hình anh em này thì cái bát này thì em đi giúp tôi một điều nhá cái loại bát là phải đi theo màn nhà tôi anh em này màn thì có rất nhiều các loại màn từ cái màn điện thoại của cùi bắp y ngày xưa đến cái màn 6300 hay là cái màn điện thoại 1280 anh em nhá thì cái loại màn này nó rất là nhỏ gọn và đi chơi thì cơ động đấy một bộ bát nhà tôi là có một bát này một sạc bệ từ này một điện thoại màn này một bộ phím rung nhá đầy đủ chọn bộ giá cả đại lý luôn thì cái bát này cái màn này nó bắt cái khoảng cách của nó bắt được đó là 20 mét từ tầng 1 lên tầng 4 từ phòng bên trái sang phòng bên cạnh đều ok còn nếu anh em muốn đánh màn khuếch đánh đường trường anh em đánh cho tôi cái loại màn này là đánh khoảng 50 mét đánh đường trường đường núi mà nó là dục sạc sạc rất là nhanh em nhá thì tất cả loại mẫu ba tôi đều cung cấp xỉ lẻ hết anh em alo tôi thì cái bát thì có rất nhiều mẫu bát đầu tiên là bát đen trắng tự động thứ hai là bát màu thì trong bát thì có nhiều loại bát này ví dụ bát khiển bấm khiển thì nó mới mở bát còn đây là dòng bát tự động anh em nhé đây nó là một cái bát khiển này bấm khiển nó mới ra mở bát này ví dụ như thế thì bây giờ đánh cái trường hợp nào anh em đi chơi anh em có thể đánh dụ như là cái bát kết nối wifi kết nối wifi là nó kết nối wifi trực tiếp cái dòng điện thoại anh em đang dùng em nhá ví dụ như một iphone anh em đi chơi nó kết nối trực tiếp điện thoại anh em cũng đều có như này đánh rất là cơ động luôn để đi chơi khẳng định ăn được tiền luôn thì em quan tâm em alo 09843148 nhà tôi bán tất cả đồ gò bì này sau những bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp máy đánh bài kính áp tròng em nhé là tôi được cung cấp hết tại bài tay không lên thử hàng lên trực tiếp bến xe mỹ đình hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn cơ sở tôi cạnh cổng bến rồi để lên thử hàng thực tế để xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán cái hàng này không tăng tích phấn rôm doa thoải mái này kho lửa ngâm nước để ok không ta không chân sạc gì hết thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi giới thiệu với anh em về tất cả các dụng cụ về môn bài lá. đây là mình máy bài mình đang phân phối này từ cao cấp cho đến tầm trung thì đầu tiên là một cái mẫu đánh bài của Samsung ở CVK 360 ngụy trang à, trên một mẫu Samsung ấy. bên cạnh cái mẫu ngụy trang iPhone à, Samsung thì mình còn à, iPhone ngụy trang vào chiếc iPhone 8 Plus Đấy. và anh em nào dùng iPhone X thì bên mình cũng có để cho anh em chơi iPhone X đây. là giống 100 trăm luôn nhá anh em nhá hoặc là iPhone X Max ngoài ra còn mẫu đánh bài à, giá rẻ khác nhưng mà do cái bàn nó hơi hẹp mình không thể trưng bày hết ở đây được thì ờ, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp đến cái số điện thoại của nhà mình 094974 000 bên cạnh những cái mẫu đánh bánh bài khi anh em chơi mà anh em không đặt à, ra trước mặt như kia thì anh em có thể mua những cái phụ kiện kết nối để anh em kết nối vào trong à, chiếc đánh bài như vòng tay phong thủy này hoặc là những chiếc điện thoại Nokia hay nào vòng tay và đồng hồ quẹt vạch này hay là hộp quẹt quẹt vạch đấy và cái móc chìa khóa quẹt vạch như này đấy thì trong quá trình anh em chơi đó thì anh em sẽ sử dụng cái tai nghe siêu nhỏ này anh em đeo vào trong tai máy nó sẽ trả kết quả vào trong tai thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này đấy anh em đeo đây thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thử một vài ván bài anh em thấy độ hiệu quả và chuẩn xác của chiếc máy bài hiện dạ giờ mình đang phân phối chiếc máy đánh bài này có chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây này liêng sâm phẩm chắn thì trong miền Nam chơi bài cào bi sám biên độ rồi nó lá và biểu thì đây là mình đánh đang đánh môn bài cào này máy báo 3 chắc chắn là tụ số 3 sẽ lớn nhất đấy chuẩn sao trăm trăm luôn thì ờ, trong quá trình anh em chơi á anh em có thể tăng giảm số người chơi ở ờ, cái nút tăng giảm lượng Đấy, 5 người chơi này đặt là báo cắt là báo đấy cắt đi là báo này đấy rất nhanh luôn năm người chơi Đây anh em nhìn này bốn này, máy báo bốn là chín chín nút này. Đấy thì anh em có thể chuyển môn. Giá như anh em chơi uh, đang chơi bài cào mà thích có thích sang sang môn miếng độ thì em chuyển trong vòng 20 giây thôi. Là em chuyển sang môn miếng độ luôn chiếc máy đánh bài này thì ờ, có thể ờ, sử dụng là nghe gọi nhắn tin Zalo Facebook là bình thường đấy đây mình sẽ đánh cho anh em một cái môn là ờ, môn binh Ấn Độ nhá máy báo hai nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất khoảng định luôn anh em này nhìn này 99 nữa này à, em nhìn thấy không 99 thì cái máy bài này coi chưa được cả binh gò hóng ná biểu cũng rách xì tố đấy máy bắc thì chơi được ba cây liêng sản phẩm thì bên cạnh những cái máy bài này thì mình còn phân phối thêm tất cả những cái dụng cụ liên quan đến môn bài lá như ví đổi bài áo đổi bài kính áp tròng nhìn xuyên bài thì đây đằng sau là cái ờ, kính áp tròng nhìn xuyên bài nhập khẩu từ mỹ thì anh em có nhu cầu mua hàng thì cứ alo trực tiếp nha cửa hàng mình nhà mình thì nằm ở bến xe miền đông sài gòn ở bến xe miền đông hà nội đây cái kính áp tròng này nhìn nó tím tím lên nhưng anh em đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là không thể nhìn thấy nhá người đối diện chơi khi anh em đeo kính là nhìn như chơi bài ngửa thì ngoài cái bộ môn bài lá thì bên mình còn phân phối thêm tất cả những cái dụng cụ về bộ môn khác như bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy hack game trên điện thoại di động rồi cảm ơn anh em xem video thì anh em này mua hàng anh em lưu cho mình này đến những cơ, cơ sở uy tín lớn có nhiều đồ để trong quá trình anh em sử dụng mà có hỏng hóc gì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 trong những các bộ môn chơi cờ bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp thì tôi thật với anh em là bộ môn bài lá bịp là một trong những bộ môn là dễ bịp nhất tại vì sao thầy thợ rất nhiều trong cái đòn đánh bộ môn bài lá bịp thì người ta bảo rồi 52 lá bài này thì người ta những anh em biết thầy thợ người ta bịp các loại đòn em nhá thì khi mình không có tay nghề thì mình làm như thế nào tay mình vụng tay mình to thì mình làm thế nào để mình vẫn chơi giành chiến thắng khi mình đam mê bộ môn bài lá bịp thì hôm nay bên ờ, đại lý nhà tôi giới thiệu em bộ môn là cặp len mắt và ờ, cặp kính nhìn xuyên đá bài thì cái tên gọi của nó là anh em đã hiểu cái cách sử dụng và cái hiệu quả ra làm sao là anh em đeo cái cặp len mắt để đeo cái cặp kính vào là anh em nhìn xuyên tất cả các bộ môn bài lá biệt của Việt Nam đấy tất cả các loại mẫu bài lá anh em nhá tất cả loại mẫu bài trên Việt Nam trên thị trường là có cái loại bài là vùng miền nào bài nào là cái cặp kính nhìn xuyên lá bài này nhìn xuyên được hết anh em nhá thế để thực tế nhất thì tôi sẽ đeo cái kính thử và camera để anh em nhìn khi anh em đeo kính thật tôi khẳng định anh em này nhìn con led rất là nhiều anh em nhá đây là một cỡ bài tôi đã qua xử lý em này cái bài này em đeo là anh em thể nhìn xuyên được quả lá bài và anh em nhìn đọc được cả chất anh em nhá đây là con át này anh em này anh em nhìn chữ a to đùng này át để đọc của atzo này nó có chất cơ đây này anh em atzo này nhìn rất là led luôn anh em nhá đấy đây. đây là con chín này con chín nó để cái móc chìa khóa để phân biệt với con 6 đây là đây là con chín bích này anh em này chuẩn đét luôn này đấy đọc chuẩn không sai đi đây con di di đọc được cả chất anh em à. này đấy dưới này đây đấy con di tép này anh em thấy không chuẩn nét đẹp luôn không thể sai được đây nó là con hai nó là con hai bích anh em nhá đấy thì nó là đánh như đánh bài ngửa các cụ dân gian ông cha ta nói rồi biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng anh em này đây nó là con tám rô này đây con tám nha đây con chất nó có cái vạch đây là con tám rô này anh em này không thể sai được này ở đây nó là cái con chín này là chín tép này anh em à, con 6 tép này anh em này đây con 6 này anh em này không thể sai được đây là con quy em nhìn ra đấy dù ngược dù xuôi đây nó vẫn là con quy bích đấy thì mình bảo rồi không thể sợ thua tha được đánh như đánh bài ngửa đánh bài ngửa thì anh em làm sao thua được kể chứ bộ môn bài lá thì đây con ba nha nhìn ngược nhìn xuôi đâu đây nó đều là con ba cơ anh em nhá chuẩn đét đẹp luôn đấy, đây vẫn là con ba này anh em thấy không đây nó là cái con ba bích anh em thấy không không thể sai được đây là hai cơ này đấy bảy cơ này anh em nhá đây là con quy quy tép này anh em thấy không không thể thua tha được đấy thì tại sao có thể nhìn được xuyên bài nó như thế thì anh em biết là nó chuẩn chỉ nó đẳng cấp ra làm sao thì anh em nhìn này đây là cái bài 2k rất phổ biến ở Việt Nam anh em nhá thì cái cặp kính này nhìn xuyên tất cả bài lá của Việt bài bộ tất cả loại bài này bài rồng vàng này rồng đỏ này kim cương đỏ này kim cương xanh này đấy hay bài double ca này hay bài táo bài ớt đều nhìn xuyên được hết thì cái bài này là nhà anh em đi biết này bài phải là bài nhà tôi anh em nhá thì em lưu nhá bài này là bài hoàn toàn bình thường nhà tôi mua của các tạp hóa về xử lý qua thế cặp kính này ạ thì nó nhìn nó nhìn xuyên như đánh bài ngửa biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhìn như sáng như đêm trăng rằm thì bây giờ tất cả các bộ môn bài lá Việt Nam ở miền Bắc anh em chơi ba cây chơi sâm chơi phẩm chơi liêng chơi tiến đến miền Bắc hay là miền Nam thì tiến lên miền Nam này binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm năm nã thì đều nhìn được xuyên hết anh em hiểu một điều rằng em nhìn được xuyên hết thì cái mụ, chơi bộ môn bài gì anh em cũng giành cái phần lợi rất là cao cái tỷ lệ chiến thắng của anh em lên đến 90 95 phần trăm và anh em không phải học tay nghề thầy thợ đi học tay nghề cho nó mỏi chân mỏi tay ra anh em nhá mình sắm một cái bộ kính áp tròng này em nhìn xuyên được hết các loại bài luôn thì em như thế này kính trên thị trường họ thì nhà tôi tất cả các loại mẫu kính anh em nhá trên màn hình em đây là cái mẫu kính mỹ một trong mẫu kính là, là đẳng cấp nhất anh em này và mẫu kính là nhìn led nhất thì anh em nếu đào tín đồ bộ bài lá bịp không xa lạ gì kính áp tròng thì kính á nó có rất nhiều loại kính em nhá cái thời trước thì có những kính của nó nhìn nó còn mờ nhưng cái thời điểm của năm nay nó là cái kính gọi là kính 3D thì 3D tại sao là kính 3D thứ nhất là nó tối ưu rất là nhiều đầu tiên là kính mỏng hơn này thứ hai là nhìn nét hơn sáng hơn này thứ ba là đeo không nhức mắt không đau mắt đặc biệt là đặc biệt nha anh em nha là không độc hại anh em đeo vào êm rất là êm ái con gái nhiều như chị em phụ nữ đeo cái cặp len mắt là để đeo thời trang em nhá thế em đi này cái cặp kính này rất là nhỏ gọn này giá thành tôi đặc biệt là nhà tôi đại lý lớn giá thành của cặp kính rất là rẻ thôi anh em ba vùng miền bắc trung nam tất cả các lứa tuổi đều mua được vì cái giá thành nó chỉ một hai triệu rất là nhỏ anh em nhá đấy đấy rất là đơn giản thôi thế em đi nhá để tôi nhìn cho quay gần cho anh em này mới một cái lọ này một cái len mắt này anh em đeo một len anh em có thể nhìn được xuyên mắt anh em à nhìn xuyên bài này nha ví dụ hai anh em đi chơi mà ít tiền chung vào mỗi anh em vài ba trăm chung vào mỗi anh em đeo một mắt nhìn cũng rất là led đấy thì em thích em chơi mỗi người một đôi một bộ cái kính này ạ thì em nhìn thì nó có cái màu tím này như anh em nhìn thế này khi đeo vào con người mắt nó ăn đúng khớp với cái mắt của anh em luôn người ngồi đối diện không phát hiện ra ánh sáng ánh sáng dạng quan phản chiếu ánh sáng ban đêm cũng không thể nhìn ra mắt em là có gì nếu người ta nhìn thấy có vấn đề gì là tôi kỷ niệm anh em luôn cái bộ này anh em nhá thì anh em mua cặp kính nhà tôi tôi khẳng định luôn này tôi tặng anh em một cây bài 10 cỡ anh em này để anh em có cái bộ đồ chơi chuẩn chỉ vào cái mùa mùa đông này giá rét này thì cái cặp kính này ạ nhà tôi là đầy đủ hết cả một bộ anh em này đấy thì đây tôi vừa tháo kính này ra này một bộ cặp kính này có cả hộp gỗ rất là cẩn thận cho anh em này đây anh em nhìn này đấy, một cái lọ này là cái lọ nước cất nước suối thì anh em đi chơi ạ thì không phải lo nghĩ điều gì anh em nhá cái cặp kính này ạ nó sẽ có một cái khi em đi chơi anh em bỏ cái à, len mắt này vào đây được này đây là cái sơ cua để cho mắt kính sơ cua anh em cho len mắt đây đấy anh em cho nước suối vào đấy thì nó đi kèm với nó là một có một cái gắp này đấy, rất là dễ dàng ơi thì tôi hướng dẫn cách em sử dụng cái này nhiều anh em muốn bỡ ngỡ này anh em không biết anh em lên mà vào kênh của tôi hoặc là lên mạng anh em search là cách đeo kính áp tròng nó rất đơn giản nó không có gì nó nó phức tạp cả anh em ở đây này đậy cái nắp rất là kỹ cẩn thận này đấy thì cái hàng này chơi anh em ạ nhìn xuyên lá bài các bộ môn bài lá nhìn xuyên thì để nhìn đã là nhìn xuyên rồi làm sao anh em thua được ví dụ anh em đánh phẩm mà anh em biết bài làng nó đang chờ con quy hay con ca thì, thì, thì còn nâu tôi mới cho ông ăn hay anh em đánh liêng mà tôi biết ông quy ca át mà tôi lại cầm năm sáu bảy tôi bỏ luôn anh em nhá đấy để anh em hiểu rằng là chơi môn gì nó phù hợp hay đánh ba cây tôi biết bài ông thấp phát là tôi gà làng cho anh em là thêm trăm hai trăm này anh em này đeo cái kính này rất đơn giản thôi đây anh em nhìn này siêu mỏng nó là dạng 3D rồi anh em nhá tôi luôn này hàng tôi bán ra là đổi mới cho anh em cái hàng này là một tháng bảy miễn phí một năm anh em quay tôi quay gần em này siêu mỏng anh em này đấy để anh em biết là nó đẳng cấp như nào đấy em nhìn không siêu mỏng cánh luôn rất là chuẩn chỉ ăn khớp đúng mắt người anh em luôn Mời anh em nhá đây anh em khi cách đeo rất đơn giản anh em chỉ cầm đúng cho đầu ngón tay như này anh em đứng trước kính trước gương anh em dương mắt ra anh em lấy lấy cái tay trái anh em đây là cho tay trái anh em dương lấy mắt dương mắt tay phải ra anh em đặt đúng vào mắt theo hướng thẳng đứng là tự nó ăn đúng vào mắt anh em luôn tự nó bắt anh em nhá rất đơn giản luôn anh em đeo chỉ mất một phút thôi đấy thì khi em đến nhà tôi ạ thì là được thử hàng thoải mái em nhá tôi sẽ đeo nhân viên tôi sẽ đeo trực tiếp cho anh em còn anh em ở xa tôi gửi hàng thử hàng xem hàng đúng hàng chơi ok thanh toán đấy thì cái giá thành nó rất là mềm thôi có một hai triệu nhỏ anh em nhá chứ không phải cái số tiền lớn để anh em biết rằng là thì khi em đi chơi ạ thì mình nên sắm một cái đồ chơi để anh em có bộ đồ chơi chuẩn chỉ anh em nhá đấy và tôi uh, sẽ uh, chia cho anh em một vài ba cái ván bài để anh em biết là khi đeo kính là nó chuẩn như này anh em này đấy chia để anh em biết này không mà anh em sợ thua anh em nhá đánh môn gì cũng thế thôi đây khi anh em chia ra ví dụ anh em đánh liêng đúng không thì khi anh em khi anh em anh em chia ra anh em nhìn này chia ra này đây vừa chia vừa đọc là bài làng luôn này anh em biết là anh em chơi không anh em sợ thua đây là anh em nhìn này đấy 5 này 3 này 8 này anh em thấy không đấy nó là nó là 7 nút này đấy mình chia này chia đến đâu anh em đọc đến đấy chia này bài người ta này hai này anh em này tôi chia gần lại em này để em biết này hai này đấy 4 này 10 này đây là cái dấu cộng nó là con 10 nó là cái chữ thập này nó là con 10 này đấy anh em thấy không đây tôi không cần phải chia tôi chia phát tôi đọc luôn này đấy này đây này 10 này k này k này q này 9 này 2 này 6 này k này át này z này năm để anh em quay gần tôi quay gần hơn cho anh em nhé để em biết là anh em chia gần chia xa để thấp để cao đây nó là con uh, à, Atep này đấy đây nó là con uh, cơ này anh em biết này rất chuẩn này Kazu này em đọc chất đọc vị đánh phẩm mà đọc được cả chất anh em biết rồi không mà thua 10 này đấy, rất lét em nhá di này di nó có di cơ này em thấy không không vào sọ thua được để em hiểu rằng là nó đã là đẳng cấp này con bảy à, anh em nhìn nào ngược xuôi đều nhìn thấy hết con bảy cơ này đấy thì em quan tâm cái sản phẩm uh, kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì em alo trực tiếp 0984314498 thì em đi nhá tất cả các loại kính của các nước khác nhau Mỹ Nhật Hàn Quảng Châu Thái Lan là nhà tôi đều cung cấp hết để anh em có đồ chơi chuẩn thì các bộ bài là bài các loại mẫu bài Việt Nam tôi đều có hết nhà tôi ngoài ra cung cấp tất cả dụng cụ cả bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp ba cơ sở chính bến xe Mỹ Đình bến xe Đà Hà Nội bến xe miền Đông Sài Gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em để em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng để thanh toán kính áp trong nhìn xuyên lá bài nhìn xuyên tất cả bộ môn bài lá Việt Nam để anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng cảm ơn anh em xem video chào toàn thể anh em nay mình làm cái video để giới thiệu anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài thì đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn con máy đánh bài ờ, CVK 900 này CVK 700 này đấy VB6 VB8 iPhone A2 và iPhone X Smart Xbox K5 S7 đấy thì mình sẽ test từng con một thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi vào mình test luôn cái con đẳng cấp nhất định giờ CVK 900 các. đây con CVK 900 các bạn này đấy với thiết kế của chiếc iPhone X mới nhất 2020 luôn con này với con iPhone CVK 700 mà ra cùng ờ, cùng ờ, đập với nhau nhưng con này con nào cao cấp hơn thì cái con này có ngoài tất cả các môn bài Việt Nam nó đều có thể chơi được như ba cây liêm sâm phẩm chắn ở ngoài Bắc trong Nam có chơi bài cào bình thực sám như độ gò hầm nam và biểu thì bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn chúng mình ờ, sẽ đi qua từng mỗi một từng con một và mỗi mỗi một con chỉ đánh một hai ván cho nó dễ nhá đấy Thế đây mình đánh một ờ, bài cào đi bài cào miền Nam đi đấy. khi các bạn chơi thì bạn cái bạn đeo cái tai nghe siêu nhỏ nhá vòng tai bây giờ thì mình để nó ra ngoài đây mình đặt đây đấy, chơi thì đặt đây để trước này các bạn được cần những bộ bài mã vạch thì bài mã vạch thì bên mình có rất nhiều mẫu nhá đấy, mình không tiện trưng bày đây bài gì cũng có nước bờ k 2001 lại phổ thông này, này và bài đỏ này bài đô la vàng đô la trắng này bài nước ngoài này, bài nhựa này Đấy, rất là nhiều để mà anh em lựa chọn nhé đây là những bài cào này đang để 6 ờ, người chơi Đấy, máy báo ba Đấy, chơi nhanh luôn lấy cái tay nghe này máy báo một này nhà một là 9 nút này đấy một bài cào này anh em này không thể sạc luôn đây em nhìn qua này đấy các bạn không thể sai máy là báo không sai được anh em có thể tăng giảm xuống người chơi rất đơn giản bấm vào đây này anh em bấm vào nút uh, âm lượng này là sẽ tăng số người chơi lên đấy, đấy mình tăng bảy tám tùy thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này anh em chơi em cho trong tai nó cho trong tai nhá thì ở cuối video mình sẽ ờ, các bạn mình sẽ về cái cửa hàng mình để thăm thoan cửa hàng nhá mình sẽ quay về cái cửa hàng của mình 6 đấy đây mình đặt bốn người chơi đi đấy, vứt cái báo này các bạn nhìn này mình kinh nó sẽ báo khác ngay này đấy bốc đi nó khác luôn này và hai này, này bài bài cao này đấy bảy điểm này những cái hàng khác không được qua cả hàng chuẩn xác 100 trăm luôn rồi tiếp theo mình sẽ đến con CVK 700 nhá mình sẽ đi từng con một CVK 700 xong rồi đến con giá rẻ VP6 nhá, xem tốc độ phá bài của con giá rẻ nó khác cái con ờ, đẳng cấp là mấy không chắc chắn là khác rồi mình tắt cái này đi anh đây anh đang quay cho mình cái video